chào mừng các bạn quay trở lại với kênh youtube của hà Ngày hôm nay hà sẽ đến với các bạn một chủ đề đó là có nên tẩy lông ở vùng bikini của chúng ta hay không Nếu các bạn quan tâm đến chủ đề này thì đừng quên bấm vào nút đăng ký màu đỏ ở phía bên dưới video và đồng thời bấm thêm nút thông báo ở phía bên cạnh để khi hà tải video lên thì các bạn sẽ nhận ngay lập tức nhé À, rất là nhiều chị em đã hỏi Hà rằng là Hà ơi có nên tẩy lông ở vùng bikini của chúng ta hay không Câu trả lời đó là chúng ta nên tẩy lông. Bởi vì sao? Và việc tẩy lông ờ, ở vùng bikini của chúng ta sẽ có rất là nhiều lợi ích. Thứ nhất là chúng ta sẽ tránh được viêm nhiễm vùng kính ở vùng ờ, tam giác của chúng ta. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ à, tránh được tự ti về cái thân hình ngoại hình về cái nét thẩm mỹ ở vùng bikini thứ ba nữa là một lợi ích nữa đó là chúng ta sẽ tạo được một cái cảm giác rất là lạ trong vấn đề quan hệ vợ chồng tại sao hà lại nói rằng là chúng ta cần phải tẩy vùng lông ở bikini của chúng ta mà tránh được ờ, việc viêm nhiễm vùng kính các bạn biết đấy chúng ta thì tóc cũng có rất là nhiều dạng có những dạng tóc thẳng tóc quăng tóc mượt tóc khô thì ở vùng bikini của chúng ta cũng sẽ như thế nên là các chị em nào nếu mà lông của chúng ta à, thuộc thành phần dạng cứng và à, mọc à, không theo thứ tự và mọc quá quắn đi thì chúng ta nên thực hiện việc tẩy lông bikini tại vì khi trong quá trình chúng ta vận động chúng ta đi chơi chúng ta mặc đồ bó sát là lông quá nhiều sẽ gây ra cảm giác là thứ nhất là chúng ta sẽ bị ngứa ngáy thứ hai nữa là chúng ta sẽ tạo cái cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập vào trong cái vùng kính của chúng ta và việc thứ ba nữa là chúng ta sẽ cảm giác nó có rất là nhiều mùi hôi khi mà mồ hôi đổ ra khi chúng ta vận động thì sẽ bám ủ vào trong cái vùng tam giác của chúng ta sẽ tạo cảm giác rất là hôi và ngứa ngáy và một việc nữa là khi chúng ta à, có quá nhiều lông ở vùng bikini như thế mà chúng ta không gọt tỉa không tẩy lông chúng ta sẽ không cảm giác tự tin khi mà chúng ta sẽ diện những cái bộ đồ bikini đi ra tắm biển hoặc là à, diện những cái bộ đồ bó sát tại vì khi mà chúng ta diện những bộ đồ bó sát thì quá nhiều lông thì nó sẽ lộn trộn lộn trộn và nó xỉu ra xỉu vô xỉu ra xỉu vô tạo cho cái vùng ở chỗ đó chúng ta cảm giác là ngứa ngáy và chúng ta sẽ phải chịu đựng trong suốt quá trình chúng ta mặc cái bộ đồ bó đó có rất là nhiều kiểu tẩy lông mà ở đây thì Hà sẽ không đề cập vào vấn đề tẩy lông như thế nào mà Hà sẽ chia sẻ với các bạn ở các video sau ngày hôm nay Hà sẽ chỉ nói về có nên tẩy lông ở vùng bikini hay không thôi và điều thứ ba nữa là à, các chị em khi mà chúng ta đã có gia đình rồi ấy, việc tẩy lông của chúng ta sẽ có một cái lợi ích nữa là trong vấn đề chăn gối khi mà chúng ta tẩy lông nó sạch trơn thì à, tạo cho trong quá trình quan hệ chúng ta sẽ có cảm giác giống như là chúng tuổi ở dậy thì vậy bắt đầu dậy thì hoặc là ở những tuổi mới lớn thì nó cũng tạo ra một cái cảm giác rất là hưng phấn cho bạn tình của mình mà có cảm giác là chúng ta vẫn còn đang rất là trẻ và một việc nữa là hết sức là quan trọng đó là à, đối với cái việc mà chúng ta để lông nhiều quá thì có nhiều bạn tình của chúng ta sẽ cảm thấy là vướng víu khó chịu hoặc là chính bản thân chúng ta khi mà nhiều lông như thế nó sẽ đâm xỉa đâm trọt ở bên này bên kia của chúng ta nhất là vào cái thời kỳ kinh nguyệt lông quá rậm quá nhiều và quá cứng như thế sẽ tạo cơ hội cho các huyết dịch bám vào ở trong vùng kính của chúng ta trong những cái lông đó của chúng ta và dẫn đến cái việc là khó mà vệ sinh sạch sẽ kỹ lưỡng hết được trong kỳ kinh nguyệt thì cũng tạo cho ổ vi khuẩn nó sẽ nằm ở bên trong đó nhất là cái nấm à, cái nhà của chúng ta cái loại nấm đó nếu mà môi môi trường mà thích hợp một cái là nó sẽ bùng phát ra và nó gây viêm nhiễm bệnh phụ khoa nó sẽ dẫn đến bên trong sâu hơn nữa là những đến quá trình nếu như mà viêm nhiễm đi sâu vào bên trong vùng kính của chúng ta trong âm đạo của chúng ta thì sẽ dẫn đến cái việc là dễ bị vô sinh nên là hà rất là khuyến khích các bạn là nên tẩy lông vùng bikini của chúng ta thật là triệt để luôn các bạn có thể rằng là à, muốn hình à, con ong con bướm hoặc là hình mặt cười hay hình hình gì đó thì các bạn có thể là à, đi đến tiệm spa à, các bạn à, sẽ nhờ người ta tạo hình cho các bạn còn nếu không thì các bạn có thể tẩy lông ở tại nhà cũng được thì video sau Hà sẽ hướng dẫn cho các bạn tẩy lông tại nhà nếu các bạn quan tâm đến chủ đề này thì hãy bấm vào nút đăng ký ở phía bên dưới và chuông thông báo ở phía bên cạnh để khi hạ tải video mới lên thì các bạn sẽ nhận được ngay lập tức ta nên tẩy lông vùng bikini của chúng ta tại vì thực sự nó có rất là nhiều lợi ích không chỉ là lợi ích về cái việc thẩm mỹ chúng ta sẽ tự tin hơn trong quá trình ngoại hình của chúng ta cái việc mặc bikini đi tắm biển nè à, nếu như mà lông nhiều quá nó xỉa ra thì nhìn rất là kỳ và chúng ta sẽ không có tự tin mặc bikini nữa và ngay cả chính bản thân ta khi tắm thôi ta nhìn xuống dưới đó thôi mà ta thấy rộng ri quá lộ sồn bề bộn quá giống như là một căn nhà không được ờ, dọn dẹp không được tẩy rửa vậy đó thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là mệt nên là chúng ta nên tỉa gọn à, nếu các bạn không triệt lông vĩnh viễn không tỉa hết thì chúng ta cũng nên tỉa gọn vùng à, lông mu của chúng ta sao cho nó à, nhìn nó gọn gàng tươm tức và nó đẹp giống như là chúng ta trang trí một căn nhà dọn dẹp một ngôi nhà vậy và một điều lợi ích nữa là sẽ tạo cho sự khô thoáng nè không bị viêm nhiễm nè chúng ta sẽ được thơm tho và nhắc đến thơm tho thì các bạn à, cũng nên là chị em phụ nữ chúng ta từ tuổi ờ, dậy thì hay là đã lớn tuổi hay bất cứ ở tuổi nào đã là phụ nữ thì chúng ta nên sử dụng dung dịch vệ sinh phụ nữ để chúng ta tẩy rửa và các bạn lưu ý là chúng ta nên chọn những loại vệ sinh có thành phần từ thiên nhiên để chúng ta tẩy rửa cô bé của chúng ta và làm sạch à, vùng tam giác của chúng ta thật là nhẹ nhàng mịn màng thơm tho à, và à, trong cái việc à, quan hệ vợ chồng đi chăng nữa thì cái việc tẩy lông bikini cũng là một cái tạo ra cái sự mới mẻ mới lạ sự hưng phấn cho bạn tình của chúng ta à, và Hà hy vọng rằng qua phần chia sẻ video của Hà thì các bạn sẽ nhận được một điều gì đó thật là hữu ích cho mình và một điều thú vị gì đó cho mình cho các bạn à, một vui vẻ và hạnh phúc ái và chào tạm biệt các bạn à, hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo